nói chung là hôm nay mình chia sẻ ờ, những cái kinh nghiệm mà để các bạn mới mới bắt đầu cái việc mà kinh doanh online á thì bằng những cái kinh nghiệm thật sự của của mình, mình chia sẻ để mọi người mà phấn đấu thì mình đó thì hai chồng mình mình đó thì mình khuyết tật bẩm sinh sinh ra là bị khuyết tật rồi còn chồng mình đó thì ảnh ờ, bị tai nạn 9 ờ, năm mà hai đứa mình thì cưới nhau được 4 năm cho nên là Ờ, tất cả điều kiện kinh tế thì hai đứa là không bao giờ là để cho ở nhà mà, mà lo lắng gì hết thì bằng cái cái nghị lực của mình á thì mình mà tìm mọi cách bắt đầu là bán hàng mình chưa biết được cái gì chưa lúc giống như là mình cảm giác là mình sợ khách hàng rồi xong là mình bán ờ, mình học hỏi ờ, khi mà mình bán những cái sản phẩm mà cao giá là ai thì các bạn nghĩ đi khi mà mua một cái sản phẩm mà mắc tiền thì người ta phải là ờ, hiểu rõ như thế nào thì lúc đó mình không lẽ dở mình tự nhiên bỏ tiền ra mà mình học mình không có bán được mình không lấy lại được tiền cho nên mà mình cố gắng bằng cách nào mình mình dám gọi khách hàng đưa cái bóng mặt lên vậy nè là gọi ờ, là nói <laughs> thật sự nó là như vậy luôn đưa cái mặt lên nói nó nói chuyện nói chung là mình cũng lúc đó mình cũng không nghĩ ờ đẹp xấu hay là mặc đồ gì mình cũng không quan trọng nữa lúc đó hết quan trọng rồi Nó mình chỉ cái là mình mình nói chuyện để mình à, mình bán được cái món hàng của mình mình kiếm tiền thì à, lúc đầu cũng gục gàng nhiều thứ đó. thì sau này thì bằng sự cố gắng nỗ lực đó, thì lúc đó là tại vì trước kia là mình làm á, là lúc mình ở trung tâm dạy nghề khuyết tật á, thì mình chỉ là được ờ, sự chia sẻ của tất cả các mạnh thường quân vô đó học nghề thì lúc mà làm sản phẩm ra thì chỉ có được đó là uh, mấy bạn chắc không bao giờ tin mà mình có thể là lương 50 mươi ngàn hoặc là trăm ngàn một tháng mình vẫn chấp nhận cái cuộc sống cái cái lương như vậy rồi từ từ từ từ hai vợ chồng đó là dương lên là lúc đầu tay trắng không có một cái gì hết trơn rồi xong là học ở đó rồi chia sẻ kinh nghiệm ờ, của bạn bè rồi sau này thì nhờ có bình á thì bình mình với bình ấy cũng quen ờ, chắc cũng ờ, bốn năm năm đó bình ha bốn năm năm đúng rồi thật dạ. sự là nó giống, giống như cái cuộc sống á, thì nó có nhiều thứ mình mình không không có phải biết giống như là mình không biết phải thế nào mà ờ, nhớ cái ngày cái tháng chính xác nhưng mà mình nhớ khoảng chắc cũng ít nhất là 5 năm đúng rồi ừ. cái thời <laughs> cái thời gian dịch vừa rồi á thì cũng ờ, khi mình mình đi về á mình này nãy mình cũng có nói á hai chồng mình giống như đã bị tật sẵn rồi khi mà lại không bị tai nạn nữa à, nói chung là không không có ai mà cái tưởng tượng được cái cảnh mà bị tập rồi mà còn bị tai nạn là cái bà kia bá trong bá, tông ra là hai đứa là đụng cái là bỏ bỏ bà chạy luôn mình lúc đó mình không nghĩ là mình mình bị gãy chân tại vì chạy xe ba bánh xe nó đâu có ngã đâu cũng bình thường rồi xong là bà bỏ bà chạy bà chạy lúc đó là mình cũng cũng không không có nghĩ là mình sẽ bị như vậy lúc mà à, đi vô bệnh viện á thì thấy á, là mình biết kết quả là mình bị gãy chân rồi thì lúc đó các bạn nghĩ đi tiền viện phí tất cả mọi thứ khi mà về nhà nằm đó một tuần lễ về về nhà việc tiền đâu không lẽ giờ mình kêu ở cha mẹ cho tiền con tại sao lúc đó hai vợ chồng gắng cố gắng như thế nào lúc đó trong người chỉ còn có đông 10 triệu à mà các bạn nghĩ ví dụ như mình bị tai nạn rồi 10 triệu tiền sửa tiền tiền tất cả mọi thứ ăn uống rồi tiền đâu ra cho nên đó là chồng mình đó học cái nghề móc khóa này từ một người bạn cái thời gian đó là ảnh phải ngồi xe lăn thì đó giờ ảnh ngồi xe lăn mình cũng vậy mình đâu đi được đâu và lúc đó tại vì nó bó bọc với cái chân á rồi mình đâu đi được đâu hai đứa phải ngồi xe lăn ở trong nhà cứ lăn tới lăn lui lăn tới lăn lui mình phải tìm cách bằng đủ mọi cách hỏi người này người kia ở ờ, bán hàng như thế nào bán bán như thế nào rồi xong là mình được học ờ, chồng mình á hiện bây giờ ảnh ờ, đang bán đang làm cái móc khóa đang làm cái khóa này cho nên đó là giống như là mình mình ở đây mình chia sẻ với tất cả mọi người mọi người tay chân là lặn ở tại sao mà không có chịu mà cố gắng phấn đấu mình đó thì mình họ đâu có được ở ờ, ngoại hình như mấy bạn đâu nên cái nhiều lúc á mình muốn um, gặp khách hàng hay là gì mình cũng đâu đâu có thể được có nhiều người có thể ví dụ như mấy bạn đó, nghĩ người ta uh, thông cảm được đó, thì đỡ còn cái này người ta không thông cảm thì mình phải làm sao cho nên là có nhiều lúc có muốn gặp khách hàng mình cũng ngại rồi hiện bây giờ thì à, chồng mình á là đang đang làm cái cái cái sản phẩm như thế này đang đang làm cái móc khóa để mình à, để mình đi ra bên trong ơi mình coi cho nên là các bạn ấy, khi mà mình dám mình dám cố gắng cái cái sản phẩm của mình hay là như thế nào đó cỡ nào mình cũng phấn đấu mình dương lên để mình bán được cái hàng của mình xem cái xưởng nào xem cái xưởng uh, nhỏ nhỏ giới <laughs> thiệu mọi người xưởng nhỏ nhỏ chồng mình đang làm à, đó, xem, chồng... À, xem tường làm lâu lắm gặp tường nhỉ à, ừ, xin chào à. xin chào <laughs> xin chào thầy chào các à. bạn <laughs> đấy thì chồng mà chồng kia bị khuyết tật à, chân nó bị không còn gì hết rồi đó khỏe chứ tương ơi khỏe mình lâu quá lâu quá ừ. gặp nhỉ ôi tuyệt vời ấy à, rồi bữa nào thuê thuê thợ đi thuê thợ làm đi làm chủ đi đây là chồng à, chồng của bạn cứ đang ngồi xe lan anh chị nhá đấy là họ rất nỗ lực mạnh mẽ nhá chiến đấu ừ. tuyệt em nào dịp hãy uh, à, xuống chơi mình ơi okay, nhậu nhá nhậu luôn. Ờ, ờ rồi à, tuyệt vời các bạn <laughs> thôi lại làm tiếp đi không vợ chửi giờ <laughs> rồi đó uh, nói chung là hôm nay mình chia sẻ những cái kinh nghiệm ờ, trải qua nó, nó thật sự là mình không nghĩ là mình sẽ làm được như vậy cho nên là qua buổi chia sẻ này á mình cũng mong các bạn hãy ờ, nói chung là phải cố gắng phải cố gắng hơn hơn mình nữa mình thì mình vậy mình làm được không lẽ giờ mấy bạn không làm được rất tuyệt vời thì là anh chị thấy ờ, bạn quyên chia sẻ hay anh chị ờ, cho bản quyên một tràng máu tay bằng cách bấm số 9 nhé 999 phát tài à, thu nhập của thôi rồi mình cảm ơn à, Bình và các bạn chúc các bạn và Bình à, một buổi tối vui vẻ ok rồi từ từ cuối này họ hỏi là thu nhập một tháng bao tiền một tháng là bây giờ bao tiền vậy một tháng thôi bây giờ hả là chỉ cái tầm 10 triệu mình mình bán á, hồi lúc mà dịch á là không có khó đi hàng cho nên là mình đi bên đây không được thì mình phải đi chỗ khác mình phải tìm cái đường để ra hàng của mình mới đầu là giao hàng tiết kiệm không được rồi xong đó là mình bên việt theo việt theo không được thì bạn gửi bên bưu điện nói chung là mình phải tìm cái đường để ra hàng chứ không phải là bên tây đức là mình nín luôn mình cả nằm phải kia phải tìm mọi cách để để mình kiếm thêm thu nhập nhưng mà hàng thì mình cũng phải bán hàng chất lượng để khi mà khách người ta mua rồi người ta quay lại rồi chào các bạn nhé